Uh, xin chào tất cả mọi người nhé Mình xin tự giới thiệu, mình là Trương Huy Mình đến từ công ty uh, uh, Di dân quốc tế Cát Lâm uh, Để tiếp nối các series về các uh, thủ tục Đài Loan Thì uh, hôm nay mình xin giới thiệu đến uh, mọi người là uh, thủ tục thăm thân cho các uh, bạn uh, du học sinh uh, Mình đã gặp rất nhiều các câu hỏi từ các bậc phụ huynh và các bạn học sinh là Bây giờ mà uh, con mình đi du học thì uh, các bậc phụ huynh rất là lo lắng cho con về uh, không biết là điều kiện ở bên Đài Loan về học tập sẽ như thế nào nên là muốn ờ, sang để ờ, xem môi trường của con học bên đấy như nào thì mình xin giới thiệu thì có hai loại thủ tục như sau loại một đó là bố mẹ đi cùng con đó là loại sau khi con phỏng vấn visa xong thì bố mẹ muốn sang loại hai là con đang đã và đang học tập tại Đài Loan thì đối với loại ờ, đầu tiên thì uh, loại một là thủ tục uh, bố mẹ đi cùng con ấy thì trường một là hồ sơ của bố mẹ và con ở bên phía Việt Nam cần chuẩn bị như sau phía bên con thì cần photo visa của con hộ chiếu của con đối với bố mẹ thì cần có hộ chiếu hai ảnh 4 nhân 6 nhưng mà nền trắng hộ khẩu bản chính giấy khai sao giấy, giấy, giấy khai sinh của con hai là các yêu cầu để được uh, cấp visa đó là phải uh, dựa vào uh, năng lực chứng minh uh, tài chính của bên phía gia đình. Đối với bố mẹ mà đang đi làm ấy thì uh, yêu cầu xác nhận công việc, hợp đồng lao động, giấy phép uh, giấy nghỉ phép công ty, uh, sổ ngân hàng trên 200 triệu, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm lao động, uh, có sổ đỏ hoặc là giấy tờ nhà đất. Những cái uh, điều trên này nếu có còn đối với bố mẹ mà đã nghỉ hưu thì ờ, cần có sổ hưu, sổ tiết kiệm, sổ đỏ và giấy tờ nhà đất nếu có. Đối với bố mẹ mà đang kinh doanh tự do thì ờ, bố mẹ cần ờ, chứng minh tài sản riêng của mình như là ô tô, sổ đỏ, nhà đất, giấy phép kinh doanh. đối với thời gian mà làm hồ sơ này thì thường là khoảng 8 ngày nếu không kể thứ bảy chủ nhật còn muốn làm nhanh thì là 5 ngày. Ờ, các phụ huynh cũng hỏi là sang đấy thì ờ, sẽ ở được bao nhiêu hôm thì mình cũng xin nói là uh, sang bên ờ, Đài Loan thời gian lưu trú là 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh nhé. Đối với loại thứ hai, loại thứ hai là thủ tục bố mẹ thăm con du học đối với con đang đã và đang học tập tại Đài Loan. Về bên phía Việt Nam thì uh, đối với bố mẹ thì cần có hộ chiếu có giá trị trên 6 tháng nếu mà dưới 6 tháng là không được nhá Phải trên 6 tháng mới làm được hai ảnh 4 x 6 nền trắng Hộ khẩu bản chính Giấy khai sinh của con à, Để yêu cầu ờ, Yêu cầu được cấp visa thì ờ, cũng dựa vào năng lực chứng minh tài chính như ở bên phía uh, loại một mà bố mẹ đi cùng con ấy thì tôi cũng nói rõ bên này rồi thì uh, cũng là cần có uh, bố mẹ đối với bố mẹ đang đi làm thì yêu cầu xác nhận công việc hợp đồng lao động giấy nghỉ phép công ty, sổ ngân hàng trên 200 triệu, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm lao động, uh, có sổ đỏ và giấy tờ nhà đất nếu có. Đối với bố mẹ mà đã nghỉ hưu thì cần có sổ hưu, sổ tiết kiệm, sổ đỏ và giấy tờ nhà đất nếu có. Đối với bố mẹ mà đang kinh doanh tự do thì uh, cần chứng minh tài sản uh, cá nhân của mình như ô tô, sổ đỏ, nhà đất, giấy phép kinh doanh. Về bên phía Đài Loan thì uh, uh, học sinh uh, sinh viên bên phía Đài Loan thì cần uh, có thư mời do học sinh đã, đã và đang học tập bên Đài Loan uh, do trường cấp ý, thì cần có đóng dấu vào bản trình đấy. Thứ hai là copy uh, thẻ cư trú cộng thẻ sinh viên cộng hộ chiếu à, cái thời gian để thu hồ sơ thì thì cũng uh, vào khoảng uh, 8 ngày không kể thứ bảy và chủ nhật nhanh thì là 5 ngày và thời gian lưu trú thì cũng như là loại 1 thì cũng chỉ có 14 ngày thôi, ở được 14 ngày kể từ khi ờ, nhập cảnh tại Đài Loan. Thì uh, tất cả các hồ sơ này thì uh, bên phía Đài Loan và bên phía Việt Nam thì gửi về thì công ty sẽ làm cho các bạn nhé. Và địa chỉ công ty thì hồ sơ sẽ gửi về là số 9 ngách 24 ngõ 1 phố Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và số điện thoại thì bao gồm có hai số như sau là 0966 408 984 0966 115 466 uh, Email thì có quốc tế cát lâm a.gmail.com Line thì có ID là a cát lâm Ở ờ, bên website thì có uh, duocatlam.edu.vn uh, Tôi xin hết, tôi xin cảm ơn